giờ người nơi đâu em hỡi gắng theo em một đời thời gian kia có giúp mình tìm thấy ai để thay đổi trên buồn nơi kia tăm tối nước mắt cũng đã rơi rồi cô đơn đôi khi giết chết lòng người khiến ta xa rời đừng rời xa anh em hỡi chớ khiến anh phải chờ đợi chỉ là một chút nỗi nhớ về người mà sao nước mắt lại rơi đời ngày sau cơn giông bão ánh nắng kia sẽ quay về anh sẽ không để nước mắt em rơi giữ nguyên câu thề lòng người đâu ai nỗi đau ở đây ai thấu đường về ta đi trăm lối dẫu biết chẳng thể thay đổi mang theo bao nhiêu ký ức muôn phiền rồi tan biến đâu người ơi đừng rời xa anh em hãy chớ khiến anh phải chờ đợi chỉ là một chút nỗi nhớ về người mà sao nước mắt lại rơi đời ngày sau cơn giông bão anh hãy về anh sẽ không để nước mắt em rơi giữ nguyên câu từng giờ anh vẫn mong nhớ trách sao ai hững hờ từng xem nhau như hơi thở cớ sao phải tàn vỡ ngọn đèn khi xưa em tới ngỡ sang nơi anh một đời mà rời xa anh em cũng mang đi chẳng nhắn đôi lời giờ người nơi đâu thời gian kia có giúp mình tìm thấy ai có thể thay đổi trên buồn nơi kia tăm tối nước mắt cũng đã rơi rồi cô đơn đôi khi siết chết lòng người chẳng hay nỗi đau thêm dài giờ người nơi đâu em hỡi cố gắng theo em một đời liệu thời gian kia có giúp mình tìm thấy ai có thể thay đổi chuyện buồn nơi kia tâm tối nước mắt cũng đã rơi rồi cô đơn đôi khi giết chết lòng người chẳng hay nỗi đau thêm dày na na na na na na na na na na na một mình đứng dưới bóng tối cùng ngàn nỗi đau ở đây ai thấu na na na muộn phiền rồi tan biến đâu người ơi lòng người đâu ai biết trước phút trong trời nên khiêm nhường một mình đứng dưới bóng tôi cùng ngàn nỗi đau ở đây ai thấu đường về ta đi trăm lối dẫu biết chẳng thể thay đổi mang theo bao nhiêu ký ức muộn phiền rồi tan biến đâu người ơi đời ngày sau cơn giông bão ánh nắng kia sẽ quay về anh sẽ không để nước mắt em rơi giữa mưa